Các bạn thân mến, ờ, bài tập mà quản lý điểm phần 5 vừa rồi thì thầy đã trình bày cho chúng ta về cái cách trình bày form nhập vào trong cái bảng. Thì để làm được việc đó thì ờ, chúng ta phải làm một số vài động tác nữa. Đây bây giờ chúng ta sẽ xem cái phần hiện danh sách của chúng ta thì bây giờ nhá khi mà chúng ta nhập với gõ họ tên vào các hộp text box này text box này và chúng ta ghi thì người đó sẽ được hiện dưới danh sách này đấy bây giờ chúng ta phải làm sao để nó nhập được đúng không mà đây là chúng ta mới sử dụng là HTML và Bootstrap để chúng ta có thể tạo lên những cái hộp này đấy thì bây giờ ở phần quê name quê này à, quê cái này các bạn cho nhãn nó lên một tí nhá, là cho nó tính việt nha đấy tuổi các bạn nhập vào đây là tuổi đấy giới tính rồi giới tính họ và tên ok bây giờ chúng ta chạy lại nhá chúng ta nhìn xem đấy quê tuổi giới tính và ghi vào ghi vào Vậy thì chúng ta sẽ làm thế nào để nó nhập được vào Thì các bạn chú ý cho thầy Bây giờ chúng ta sẽ làm thao tác trên view này đã View có nghĩa là cái cái cái um, cái tệp có tên là danh sách lớp đấy đó còn cái hai cái này các bạn không cần để ý đến hai cái này ở bài khác thôi thì chúng ta chú ý vào cái này thế bây giờ chúng ta sẽ cả lớp làm cho thầy một cái này nhá Ờ, làm cái dòng này cho thầy cái dòng này nữa để kiểm tra lỗi thì đây là một cái file PHP rồi chúng ta sẽ nhập cái này vào cho thầy bằng à, bạn cho một cái dòng config config Đấy. rồi service service ok rồi validation rồi đấy các bạn cho thầy là một cái hàm kiểm tra lỗi ở đây ở ờ, list lỗi ok các bạn đánh đúng như này cho thầy nhé sau rồi các bạn phải đóng cái thẻ này vào không nó báo lỗi đúng rồi đóng cái thẻ là có tên là PHP này bằng này các bạn có thể là uh, ờ, sử dụng cái khác cũng được eco ra cái này được nhưng mà chúng ta dùng lệnh này đấy các bạn dùng lệnh này nhá và cái form này form này thì các bạn làm như nào cho thầy à, các bạn cho thầy một cái um, action một cái uh, action nhá cái phương thức là bằng post phương thức mùng tốt rồi phần tiếp theo theo cho thầy là cho bọn chọn cho thầy là mã hóa kiểu mã hóa là em tai em tai các bạn bằng multi uh, ờ, form đây cái dòng thứ hai nhá đó đấy là ngon rồi rồi bây giờ phương thức là bằng post rồi là ta đẩy lên chứ không phải là ghét ghét là lấy về phương thức chúng ta sử dụng là post rồi tiếp theo các bạn cho thầy một cái nữa là action Đó. action thì chúng ta sẽ bằng cái gì đây bây giờ nha ta để tạm cái này action ở đây bây giờ các bạn vào controller để chúng ta tạo một cái là ghi uh, vào một trang ghi thay cái thêm vào đó đó chúng ta vào một cái ghi nhé rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái hàm ở đây các bạn hiểu chưa tức là chúng ta sẽ làm cái action ở đây đó rồi các bạn làm cái uh, action cho thầy ờ, bây giờ thầy sẽ làm cái ờ, hàm ghi vào public function ghi sinh viên nghĩa là chúng ta chọn này chúng ta viết tiếng Anh được sinh viên đó ghi sinh viên Đấy, các bạn nhớ nhá nhớ là dùng sử dụng nó gồm là ghi sinh viên và trong cần controller của chúng ta chúng ta làm một cái hàm public ghi sinh viên như này Đây, ghi sinh viên này các bạn hiểu chưa rồi thì bây giờ chúng ta sẽ uh, gọi cho thầy một cái hàm helper helper nhá helper này nó có tác dụng gì thì thầy nói nghĩa luôn này UGL helper này là cung cấp thư viện URL và form để cho nó có thể làm các nhiệm vụ trên form và URL đấy nó làm nhiệm vụ như thế nó làm như thế thì để tác dụng gì tác dụng là kiểm tra form nhập có đúng không này URL lấy ra có đúng không đó các bạn nhá tức là nó sẽ kiểm tra để xem là URL lấy ra có đúng không rồi thế ở đây các bạn à, ghi cho thầy một chữ là nếu nếu à, không phải zip tức là cái từ à, chấm than có nghĩa là không phải không phải các trường như sau valid zip này validate rồi validate nhá là kiểm tra kiểm tra mở ngoặc ra cho thầy thì trong này là một cái mảng mảng đó ra sao chúng ta để tạm đây đã bây giờ chúng ta quay về view Đấy, chúng ta quay về view và chúng ta sửa cho thầy ờ, những cái thứ sau này giới tính rồi đúng không nêm rồi rồi chúng ta họ tên rồi vân vân Đấy, ngon rồi những cái này à, chúng ta đã sửa rồi nhá quê là quê này rồi thì chúng ta kiểm tra lại một lần cuối thôi bây giờ ta quay về đây nếu họ tên họ tên tức là khi ta nhập họ tên sang ấy à, và nó có hai cái đây là chính là một cái mảng có key và giá trị là key là họ tên giá trị của nó là nó yêu cầu vào Đấy bằng di ờ, quay tức là nó cần yêu cầu cần yêu cầu là giá trị nhập vào của họ tên di quay nhá các bạn gạch cho thầy cái này min min của cái gì chiều dài chiều dài tối thiểu chiều dài tối thiểu của cái họ tên bằng 3 ví dụ tên của thầy cho Zcoin bằng 3 Đấy. rồi thầy gạch cao một cái nữa tức là yêu cầu này chiều dài tối thiểu của họ tên bằng 3 là mắc mắc nhá mắc ở đây là chiều dài uh, cực đại len Đấy. là chúng ta cho năm thì cho nó sông xanh đúng không Đấy. rồi yêu cầu cái này à, nếu mà chúng ta có cái này Đấy. thì tức là hàm ít nó phải có đó chúng ta kiểm tra ở đây xem có chỗ nào nó bị à, lỗi không mà nó phẩy đây nó lại có thêm một cái này đấy nếu zip nếu zip à hai cái này rồi bây giờ thì thừa chúng ta xóa một cái rồi các bạn cho thêm một cái nữa bạn cho thêm một cái nữa nha à, họ tên này yêu cầu vào này giới tính các bạn cũng cho giới tính giới tính giới tính chính là cái tên này là tên không có dấu vì chúng ta chú ý là ở cơ sở dữ liệu chúng ta là họ tên đặt như thế đặt tên đều là giới tính đấy giới tính đây là cái nhãn nhé thế còn ở trong navigate của chúng ta thì đây các bạn bật navigate lên thầy giải thích luôn rồi đấy họ tên giới tính quê là ký là không giấu vậy thì chúng ta cũng phải làm không không giấu và bây giờ các bạn uh, các bạn copy cho thầy để sang thêm một cái khác như cái này ta copy cho nhanh đi à, họ tên đến đây copy xuống nha copy trong cái hàm ít này bây giờ thầy cho là giới tính giới tính ở đây là và ờ, đây thành cho là độ dài khoảng 3 Đấy. Rồi. phẩy xuống cái nữa này quê Đấy, chúng ta cho quê quê dài của em bằng này được chưa xong rồi phẩy gồm có này chúng ta thấy là cái bảng này gồm có 3 phần tử phần tử họ tên là một phần tử giới tính là hai phần tử quê là ba và nó kiểm tra độ dài tối thiểu và độ dài uh, cực đại uh, min là tối thiểu các bạn nhé min là tối thiểu còn mắc là cực đại sau khi được như này rồi thì chúng ta mới bắt đầu ghi ghi file đúng không thầy mới ờ, làm một động tác là như sau nếu đúng như này thì nếu đúng như này nhé nếu đúng như này thì chúng ta chúng ta cho thầy là uh, view những bạn đã có đúng không thì thầy sẽ làm một cái bảng như này bảng uh, A thầy cho một bảng A bảng A nhé bảng A ở đây là bằng zip của cái con trỏ mà voi đấy đây con chọn đây chọn nó là quản lý điểm con à đó là quản lý điểm con đó get và lấy gì tìm à, ta tìm để tìm ôn sinh viên đó. ôn sinh viên rồi và cái mảng này nó có tác dụng gì bây giờ ta nhìn lên trên này nhá lên trên này ta cũng phải điền sinh viên như này rồi ok và gọi cái hàng gọi cái danh sách người ta luôn thì ta copy cái này luôn cho thầy ok chưa rồi ta chọn này ra luôn nhá đỡ phải lập trình nữa này oh, đỡ phải viết ra nếu đúng như nếu không đúng thì nó hiện ra còn L nhá yeah đây này đến đây này ít là để làm cái nếu đúng nó nhập như vậy tức là nếu mà kết quả mà nó không yêu cầu thì nó sẽ hiện ra này nó phải hiện ra cái danh sách này Đó. nếu mà nó còn nếu nếu không nếu mà đây là kiểm tra điều kiện là nếu không đúng thì lại hiện ra cái kết quả của lớp nếu không thì chúng ta eo cho thầy à, eo nhá eo ở đây có nghĩa là nếu không thì làm lệnh ghi nếu không thì làm lệnh ghi thì chúng ta chỉ cần cho thầy những cái thứ này thôi à, nếu không thì thầy làm như sau thầy cho một mảng là data bằng mảng này gồm có các phần từ sau họ tên họ tên thì bằng cái gì à, họ tên ở đây bằng zip à, gquest là yêu cầu rồi yêu cầu get va get va là gì get va ở đây là chúng ta lấy họ tên Đó. phẩy xuống để rồi thầy làm xong rồi thầy giải thích họ tên này giới tính đây giới tính của chúng ta ở đây giới tính quê của đúng không ta làm ngắn thế rồi tiếp theo là giới tính đấy bằng các bạn làm đúng như thầy nhá không sót một cái gì bằng zip các bạn đặt như nào thì các bạn nhớ là zip xe request và get va đợi rơi tính tiếp theo chúng ta có những cái nút nào nhập thì chúng ta sẽ cho giới tính rồi đến uh, quê tuổi quê dây quét ghét va tuổi được chưa các bạn rồi cuối cùng của chúng ta là ờ, tuổi à đây là ghét va quê Đấy. Còn à. cái này là gì tuổi chúng ta lại có bảng là gì gì quét rồi các bạn tiếp tục cho thấy là kép vai tuổi nha Đấy, bảng này là gồm có bốn phần tử rồi bốn phần tử thấy chưa và ta quay về view ta xem là còn cái phần tử nào không Đấy, tuổi Đuổi thì bây giờ thầy cho kiểu là Kiểu number đi Đó Kiểu number Vì là tuổi chúng ta là tuổi kiểu Kiểu của chúng ta ở đây là In mà kiểu number đúng không Đấy, thế còn cái ID sinh viên không cần nhé Tự động nó tăng Các bạn nhập vào tự động nó sẽ tăng Hai bà cháu nói nhỏ cho con tí thì con đang dạy nhá xong rồi thế bây giờ submit là cái nút ấn và ghi vào thì đó là sẽ đẩy cái form này lên trên mạng lên lên trên đấy và bây giờ chúng ta quay trở về cái phần đây ta xem là đến đây rồi ta được một cái mảng gồm data bằng này rồi đúng các bạn mảng xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ gọi cái hàng ra ghi thôi đúng không ta sẽ có là lúc này thầy sẽ là zip quản lý điểm point ghi hay là chúng ta xem là add sinh viên add sinh viên thêm sinh viên và chúng ta truyền tham số là mạng nó vào Đó, data đấy các bạn thấy không này đó xong rồi và sau khi ghi xong thì nó lại trả về cái form mà ta nhìn thì các bạn top cái phần direct này ở phần xóa nó cũng như phần xóa ta nhập vào đó ta copy về đây đó ngon rồi thế là chúng ta đã direct về đây rồi bây giờ việc tiếp theo ở trong form là cái phần action của nó thì chúng ta ở đây chúng ta có hàm là xếp sinh viên nhé ok xếp sinh viên ta nhớ như thế rồi bây giờ chúng ta copy cái này ta về trong danh sách để ta copy là để cho đúng thôi trong về trong danh sách này thầy sửa cái à, trên form đấy chúng ta làm như thế nhá action này action của chúng ta phải gì phải về phần sửa bằng cách là chúng ta làm cho thầy một cái công việc sau đây chúng ta cho dấu hỏi vào đây bằng có dấu đóng vào đây Đó. đúng không rồi chúng ta đánh cho thầy chữ là bay đây bay URL nhá nối với cái URL mà trở về cái chúng ta nhìn thấy là URL của chúng ta là trên này đây URL đến đây để nó biết được là cái uh, cái action này sẽ gọi cái controller ra phải nối vào đuôi đây đấy thì thầy nối đuôi vào thầy phẩy trên này thầy nối vào khi nối vào rồi thì thầy phải sửa cái tham số cuối cùng ở đây là sếp sinh viên hay là pet vừa xong ra đấy à, xem sinh viên đó. bây giờ chúng ta thử xem nó phải xếp sinh viên đúng nhá ồ xếp sinh viên đúng rồi đó. bây giờ chúng ta xem nó có chạy được không chắc chắn là chưa chạy được bởi vì chúng ta chưa uh, gán cái lệnh giao tơ cho nó rồi cái đường dẫn cho nó rồi chúng ta vào config cho thầy chúng ta vào view à vào router Đấy, chúng ta chuyển xuống dưới nha. đây bây giờ chúng ta sẽ thay cái này vào đây cho thầy copy này đó các bạn xóa cái này đi các bạn ghi cho thầy là xem sinh viên và các bạn thay vào đây cho thầy tức là danh sách lớp là lớp nha tên lớp và tên phương thức tên hàm ấy đây là tên không gian này là tên thư mục này tên danh sách là tên lớp này và tên xếp sinh viên là cái hàm cái hàm ở trong cần uh, lơ này đây cái nút mũi tên này chỉ vào đấy nhá rồi bây giờ chỗ này chúng ta xóa đi hai chấm đây là hai chấm đây là chỉ đây là đường dẫn trên URL còn đây là gì nó chọn vào trong lớp là phải hai chấm à, chấm mà chúng ta xếp sinh viên đó. cùng ở trong một thư mục cho nên là tất cả đằng đuôi này chúng ta không cần phải thay đổi đấy vì chúng ta nhìn thấy đấy nhá danh sách lớp là tên tên đây thì còn bên trong xếp sinh viên là đây Đó. rồi bây giờ chúng ta thử chạy thử xem à, bây giờ thầy à, thầy thử gọi một bạn một thầy nhập một bạn vào đây nhá họ tên là Nguyễn Thế Thành chẳng hạn tên thầy ok giới tính nam quê là Hà Nội Hà Nội tuổi à, tuổi là 46 rồi thì xem là có chui vào đây không à, lỗi họ tên Đấy, nó kiểm tra lỗi nào validate ai già ok rồi không sao đấy ta thấy là khi làm thì bao giờ nó cũng phải sinh ra sinh ra một cái ờ, lỗi để chúng ta có thể giải quyết được vấn đề đấy là gì à, dòng 48 không nhìn thấy à đúng rồi giao tư là ok xong bây giờ thầy ờ, thử xem vào này họ tên Lilith đúng rồi nếu đúng xem ra lỗi rồi họ tên này bạn nhìn ra nó có sai chữ nào không? lên thử lên ok bây giờ ta thử xem nó gọi ra đến đây là ok rồi là ngon tương đối ngon rồi bây giờ thầy làm lại xem local host danh sách cho Nguyễn Hoàng Hạnh chưa xong giờ thì họ thêm này Nguyễn Thế Thành đúng không Đấy, Thành Nam không thấy danh sách ở đây ở ờ, khoản thí điểm tức là nó sẽ không thấy yêu cầu này giờ chúng ta mở xem cái phần view xem phần view nhá họ tên đây rồi đúng không rồi họ tên đây rồi đó họ tên đây rồi đúng rồi nên input vào text đúng không ok bây giờ chúng ta lại kiểm tra lại phía trên một tí để xem nó còn sót chỗ nào mà nó chưa nếu mà nó như này thử một cái họ tên thử nha còn những cái kia ta không kiểm tra bộ ta thử xem nó được chưa Đấy, bây giờ thầy chạy lại vẫn chưa thêm đúng không bây giờ thầy Nguyễn thầy thầy rồi tính Nam của quê là Hà Nội xong cái kia rồi bây giờ cái lệnh di tơn đường dẫn cái không thấy đường dẫn này Đấy, bây giờ chúng ta sẽ thêm một cái đường dẫn này vào nữa nha thầy à, lấy cái đường dẫn này sao biến này đường dẫn bằng bay URL đấy ok xong chúng ta thêm một cái đường dẫn này vào cuối nha để nó gán chạy về cái bảng danh hiện danh sách nó bay URL nó bằng cái gì nó chính là bằng cái này thầy giải thích cho các bạn này bay URL nó bằng từ chỗ này đến đây đây gọi là bay URL cái phần bôi đen nhá đó còn từ đằng sau là đuôi bay URL là cái đường dẫn cơ bản local hot đến kia đúng chưa các bạn xong nhá đấy và bây giờ chúng ta sẽ chạy lại à, Nguyễn Tiến Thành thêm vào rồi ngon rồi Thế bây giờ ờ, ta làm lại một nhập thêm một người nữa nhá Trần Thị Minh giới tính nữ ở Hà Nội rồi tuổi 21 21 tí ta làm cho là kiểm tra giới tính nữa và tuổi vân vân ta ghi vào đấy xong rồi trần thị minh úi rồi đẹp thế đúng không các bạn đấy ngon nhá rồi thế còn cái chỗ này chỗ này các bạn thêm ờ, một cái ờ, nữa cho thầy các bạn copy ra cho thầy nhá. copy các bạn phẩy ở đây cho thầy phát đấy rồi các bạn yêu cầu đây là gì nhỉ? uh, giới tính tên này giới tính này thì yêu cầu là giới tính là min là bằng một mắc là bằng à, ba à, max bằng bốn đi đó cho năm cho nó sông xanh đúng không rồi các bạn phải một cái nữa này các bạn pet cho thầy là quê đúng không rồi quê xong thế thôi còn tuổi chúng ta chẳng cần kiểm tra đấy thì chúng ta thấy là dòng lệnh của chúng ta là nếu như mà không đúng thì nó lại sẽ gọi danh sách quản lý sinh viên ra và nó hiện danh sách ở dưới ra theo cái bảng còn nếu không thì nó sẽ thêm vào thêm vào và nó lại trở quay trở về redirect là đường dẫn cơ bản Đấy. vậy chúng ta nhìn thấy là chúng ta đã thêm được vào đây và ghi vào danh sách nó hiện ra và thành nhập một người cuối nữa là đỗ đỗ thị hương chẳng hạn giới tính nữ ngày mai chúng ta còn làm cái mà nó có value select ở đây ta chỉ cần chọn họ tên và nữ nam nữ thôi nhập quê là uh, yên bái các bạn có thể ghi rất nhiều đúng không tuổi là 21 đấy chúng ta ghi vào đây nữ yên bái được chưa các bạn ui rồi ngon quá nhỉ đấy sau nút xóa này nút sửa nút sửa thì đã ấn vào thì cái người mà nó lại hiện ra lại nằm trên này nằm trên này cho các các bạn các bạn có thể sửa danh sách đây là một bài cực kỳ để giúp cho các bạn có thể các bạn theo dõi thêm một vài bài, bài nữa để chúng ta sang phần nhập điểm những bài nhập hồ sơ sinh viên này chúng ta làm đến đây rồi là chúng ta hiểu được cái cách từ bài 1 cho đến bài bài này là bài thứ bảy để chúng ta nhìn thấy là chúng ta đã nhập được vào bên trong đúng không các bạn chúng ta thấy rất là sướng đúng không làm được như này rồi thì bản thân là chúng ta cũng cảm thấy nó nó yên tâm Đấy, thầy uh, dạy các em là lấy bảng trên uh, lấy cái bảng ở trên uh, bút chat này lấy form ở trên bút chat này vào trang đấy ta lấy ta lấy ra ta lắp ghép vào và ta sửa đã thì nó đã nghiệp hồ sơ vào danh sách mỗi lần mình nhập vào cái thì nó ghi ra đây đúng các bạn ngon rồi thế thì bây giờ thầy kết thúc video ở đây video sau thì thầy dạy các bạn cách sửa này và cách vào điểm Đấy, ta sẽ làm cái này cái mục vào các em cứ làm thô cái này đã rồi cần phần menu chúng ta tạo riêng và ta link vào các trang này là xong đó, thì là ta sẽ hoàn thành được cái bài của chúng ta à, video thầy kết thúc ở đây nhá các bạn à, trong lớp mình cũng như các bạn trên toàn nước Việt Nam các bạn uh, cảm thấy là hay thì các bạn uh, nhấp nút like cho tôi và đăng ký subscribe cho tôi nhá